thứ diệu hướng vân biến mãn thập phương giới cúng dường nhất thiết phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thân văn chúng cập nhật thiết thân hiền duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác phật sự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 Đại Thế Chí Bồ Tát đản sinh. Đức Bồ Tát với đại nguyện Bồ Đề rộng lớn, lòng từ bi bao la và sự tinh tấn không quan ngại. Ngài tu hành tầm cầu trí tuệ, cũng chỉ vì cứu độ cho muôn loài chúng sinh thoát ra buồn ngũ dục. Tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng chúng con được sự chỉ dạy trên sư phụ xin được tác lễ tụng kinh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 bồ đề đại nguyện nơi cõi nước cực lạc hoàng chánh pháp di đà thiên trụ chân bảo sơn vương như a lai chỉ tâm đảnh lễ bồ tát đại thế chí đà phát nguyện bồ 꼭 trụ chân ờ, bảo sơn ờ, vương ờ, như lai ứng cung chân biến chỉ minh hành túc thiền thể thế gian giải vô thường sĩ địa pháp ma phật sâu màu trắng gì à nơi trăm ngàn muôn kiếm và đại chúng an tọa tụng nên đến chỗ phật để lễ bái và thánh vương liên từ chỗ ngồi đứng dậy đến quy trước phật chắp tay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 với đầy đủ những phẩm vật cao quý, rồi vâng lời khuyên của Phạm Chí Bảo Hải là tiền thân Đức Phật Thích Ca đã đối trước Đức Phật Bảo Tàng xin hồi hướng tất cả phúc đức có được ấy và những nghiệp thân tình về quả vị vô thượng Bồ Đề và đã được Đức Phật Bảo Tàng thọ ký sẽ thành Phật, hiệu là Thiền Trụ Chân Bảo Sơn Vương Như Lai với sở nguyện mong được thế giới lớn lao, nên được Đức Phật Bảo Tàng đặt tên là Đắc Đại Thế, và các cõi Phật mười phương chấn động sáu cách, chư Phật các cõi thọ ký, Ngài sẽ thành Phật. Chúng con may mắn gặp được chính Pháp và Bậc Minh Sư, đã từ bi rất diều mà chúng con biết được, duy nhất đem lại hạnh phúc cho vô lượng chúng sinh, đó là con đường Bồ đề vô thường. Chúng con xin nguyện học đòi theo hẳn nguyện Bồ đề của chư Phật, chư Bồ Tát bằng việc vâng lời sư phụ tinh tấn trong các thiện pháp tu hành để dọn sạch tâm bất thiện, cho hạt giống bồ đề được nảy nở và phát triển và theo gương đức vương tử ni ma xin hồi hướng tất cả phước đức có được từ các việc làm phần sự của chúng con về quả vị A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, mong nguyện sớm thành tiểu vô thường chấn đẳng chấn giác, đem lại lợi ích giải thoát cho vô lượng chúng sinh. Hết thảy chúng con, chí thiết chí thần đảnh lễ tụng kinh tu tập kính mừng ngày Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đản sinh, nguyện có bao nhiêu công đức, xin hồi hướng cho Phật Pháp mãi mãi trường tồn, ánh sáng chính Pháp lan tỏa khắp muôn phương. Hồi hướng cho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 công đức có bao nhiêu à, con xin lấy đó hồi queen.